Ok, xin chào cả anh em, chào mừng em trở lại channel NMTV của mình nha Tiếp tục clip hôm nay Thì uh, mình sẽ cầm lại một cái in-game nó gọi là cổ đại của mình ngày xưa rồi Đây, thì mình còn uh, hiện tại là tất cả in-game mình đang cầm uh, Tất cả những shop anh em xem ở góc bên uh, phải màn hình Bên trái màn hình thì hiện tại là mình đã giao cho giao dịch viên là Trần Duy Thư làm rồi Vẫn cứ hoạt động như bình thường cho mọi người nha Và mình sẽ không mua bán cái gì trên game nữa và những cái nick ở trên game này mình để chơi tạm cho nó đỡ chán đỡ buồn để làm clip cho người xem thôi và ba cái shop nick kia thì mình cũng giao dịch giao giao bàn giao cho thư làm việc rồi mọi người có nhu cầu thì hãy qua ủng hộ cho thư nha ok thì uh, tiếp tục clip hôm nay thì uh, mình sẽ sâu lại cho anh em một con hàng Leon 39 của mình tên khá quen thuộc quen vãi cứt luôn đúng không và hiện tại con down level 130 lim dim thì mình cũng đã bán lại cho thư rồi gạch hết lượng các thứ rồi cũng bán lại cho thư rồi anh em nhá uh, shop uh, nickgamet.vn đó anh em nào lên muốn mua thì có thể lên mua thôi rất là nhiều ông comment đến clip là uh, mua về chơi thì anh em mà muốn mua thì em cứ lên muốn mua nhá và anh em xem thì nhớ để lại mình một like một đăng ký và bật cái chuông để ủng hộ kênh của mình nha nếu là like dạo mất tương tác quá thì anh em phải like cho mình uh, có tương tác lại nha ok chào không tên gg này online cái cũng người biết rồi hiện tại mình chỉ còn cần hiv và leon 39 thôi nha đó thì còn mỗi cần việc cần hiv mình không làm clip là vì sao thì clip sau mình sẽ làm làm cho anh em xem và nếu như ông nào mà đang làm những cái việc đấy đối với mình ấy thì clip sau là mong uh, xem xong thì uh, nói chung là từ mình biết là từ năm từ cuối năm 2019 là mình đã biết là người ta đã làm như thế với mình rồi mà thôi thì năm mới người ta cũng không bỏ qua thôi kệ vậy thì sau clip sau mình sẽ nói và ờ, người nào đang làm cái chuyện đó thì có thể là xem xét lại có thể ờ, tha cho mình nha ok rồi cần hiv mình nói sau nha nhớ lại mình một like ok thì leon 39 đây hiện tại là vẫn là một con hàng tiêu level 50 đây cái tiêu 50 level 50 của chúng ta đây và mãi mãi thì vẫn là như ờ, như thế này thôi trước bán xu tự động anh trả chả đầu tư cái gì cả phun cho mình sói không không không này kháng phong tấn công chín tấn công chín bạc kháng hỏa đó sói chết đâu đó ờ, thì chúng ta vẫn là con tiêu 50 ok 11 đây cháu gì review nhưng mà chủ yếu là cái tên này đúng không lâu lắm rồi anh em cũng chả biết là nó đang ở đâu bán xu cũng không bán rồi là suốt ngày ở đó còn cả con bé cần xa cơ nhưng mà hiện tại mình đang bị thất lạc sim đăng ký mà không biết mất sim ở đâu ấy đây điện thoại cấp 5 này ờ, mặt nạ chim tinh anh mà full 8 và vũ khí 11 mình nha đây game Leon 39 chuẩn xe 4 mình đây tám sách tiềm năng sơ và ba bánh bằng hỏa rồi trước định đầu tư đó định mua vũ khí tinh nguyện chín ạ rồi đang chắn game còn 23 triệu xu này chuyển tinh thạch này là chuyển tinh thạch mình ăn uh, vui xuân mọi người ạ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 cái còn đan khá là nhiều đây đó nói chung là review con hàng này thì nó không phải vip nó cũng không phải là full 10 full vũ khí 14 tinh luyện chín hay full tinh luyện chín gì cả nó là một cái kỷ niệm của mình thôi là một cái ác kỷ niệm của mình mà mình cũng chưa bán chắc là mình chả bán đâu cần hiv mình chắc có mẹ nó chắn mình cũng đéo bán đâu trừ khi là mình bàn giao cho ai làm chứ không bao giờ mình bán ok còn nick này cũng thế thôi để một nick level thấp và một nick level cao thì cần hiv để chơi là khá là ổn rồi ờ, mẹ thề luôn những cái nick nào mà mình hay đi mua về á nó gọi là chỉ thích tạm thời nhưng nó cũng không gọi là thích mãi mãi được hiểu không ba nó cái nick lim dim kia chơi đúng đập vũ khí xuống thật má được, được hẳn hai clip thế mà mẹ nó cày quá tiếc quá nạp hẳn 10.000 lượng vào rồi tiêu hết sạch luôn vừa đấy tiêu hết sạch luôn rồi uh, bán lại cho thư rồi đó có nhu cầu nào mua thì lên nick nickgamer.vn để cái shop nick cập nhật rất là nhiều hoặc cả nick vip này shop tâm ba này shop tâm 3 com mình rất là nhiều nick vip nha đó mọi người có thể lên xe shop tâm 3 com có một bên là nick ninja thường và một bên là nick ninja vip thì clip sau hay là clip sau nữa mình đã review và hướng dẫn anh em cách mua nick lại ở shop tự động nha anh em nha hiện tại thì thời đại giờ 4.0 rồi shop nào shop tự động nên anh em mua cho nó nhanh gọn lẹ chả phải là nhắn tin facebook này nọ này kia rồi mua rồi giao dịch này rồi thẻ này các thứ các thứ thứ nói chung là giờ tự động nó nhiều rồi ok đấy mà cuối cùng thì kỷ niệm đây có làm kỷ niệm ốp level 50 đập được vũ khí 11 rồi đi bán xu tự động đây và bây giờ thì mình đang cầm lại em nó rồi vì mình cũng à, nghỉ bán xu tự động rồi nha đó mọi người xem thông tin của mình mà mọi người xem thông tin à, của mình bên dưới mô tả cần những thông tin gì mọi người xem bên dưới nha ơi một đàn đàn sói trong này thì mình Ui, con bắt bảo này Ui, lấy bắt bảo là mở nha một đàn sói trong này thì uh, mình uh, để ở đây cây nào là 35.000 sắp thì mình sẽ làm clip review anh em xem và hôm nay thì mình cũng review qua Leon 39 là chủ yếu để cho anh em xem cho nó gửi lại tuổi thơ ngày trước mình à, thích chơi ninja thôi hiện tại giờ đang chán ninja lắm rồi và mình cũng để shop cho thư làm rồi mình, thì mình thấy là mình xử lý rất là bận luôn lúc nào cũng chơi á mình thấy là mình chơi game uh, ờ, PC á, bắn PUBG nhiều hơn là làm việc thế là thôi mình cái bàn giao cho thư làm rồi cho thư thư có vợ có con rồi là ở nhà nó gọi là suốt ngày máy tính có thể là phục vụ anh em ờ, hoặc là hỗ trợ cho anh em à, ổn định 24 mình bình thường mình thấy là 24 24 nữa bình thường là toàn chơi đến 1 2 giờ sáng thôi à, 1 2 3 giờ sáng đi PK hút yên này các thứ này rất là chăm chỉ làm việc luôn vì người ta lớn người ta có con rồi người ta phải lo cho sự nghiệp rồi hiểu không mình vẫn đi học thôi nên là cũng chưa gọi là tiền tiền thì cũng cần thật mà cũng không không cần nhiều lắm đâu chả làm làm nữa nói thực ra với doanh thu mình thì ờ, mình làm ba ba cái shop đó thì một tháng thì ăn tiêu ăn tiêu cái thứ thì ít nhất phải được 15 20 triệu một tháng cơ nhưng mà mệt vãi cứt ra với lại khách kêu mầm đi vì mình làm xử lý rất là chậm nên toàn chơi game chán chê đi xong mới đi xử lý cho anh em mà đó ờ, nói thề nói đấy là không làm nữa nói thật với anh em luôn đó rồi ok thì ờ, có cái bắt bảo hôm nọ hôm nọ mình ăn vui xuân thì mình được nay sử dụng luôn Ôi, qua cái huyền, tinh ngọc thì rất là cao này. sát thương lên quá tận gần 400 trăm cao vãi luôn đó còn hai ba triệu xu này thì mình cũng đang là của thư rồi mình uh, thư nó lấy thế là mình để cho thư rồi nhưng mà thư nó chưa giao dịch thôi nói chung là mọi người cứ ủng hộ tất cả những cái shop nick mình quảng cáo bên dưới nha shop tâm 3 com thì mình uh, hiện tại uh, anh tâm anh đang quảng cáo bên uh, shop mình một tháng thì nếu anh em có nhu cầu thì vẫn cứ qua shop tâm ba tất cả những shop mình quảng cáo dưới đó thì anh em cứ qua và ủng hộ thôi nha đó đây thì có cái bát bảo anh biết mở ra gì không ta táo mẹ vũ khí ra mở biết đâu được vũ khí nhỉ okay. tách vũ khí ra vậy mày xong rồi đập lại vũ khí auto mở được vũ khí luôn anh em ạ đây mở luôn nhá bớt làm nhằng nhằng luôn mở luôn mở luôn xem là được cái gì đây ui nhẫn nó mới cay đậu mà nó nhẫn ạ à. thôi mở thằng căng vậy cũng được chả sao đâu bán cũ nhẫn đi thôi kệ bán luôn trước mở được cái quần 12 thì cũng cho anh em luôn đúng là về rộng lượng quá đúng không Để mình xem trong shop không có ai bán đồ không nha bán đồ bán theo thôi nhẫn này nhẫn này nhẫn nhẫn cộng 12 gì ông bán 4 triệu đắt thế làm người để ai làm thế bán bán có 4 triệu bạc à quên bán thì bán đắt ai bán thế theo mình thì mình bán 3 triệu thôi 3 triệu 3 triệu là chưa đến 100k thì cao su rẻ đâu rất là rẻ luôn đúng không 3 Ôi, không bán 3 triệu nữa ờ, 3 triệu rưỡi đi nhở Ok bán 3 triệu rưỡi đi Thôi bán 2 triệu 999 đi ok hai hai triệu hai triệu chín trăm chín mươi hai triệu hai triệu chín trăm chín mươi chín này ok đó bán rồi nói chung hôm nay review cho mọi người xem vậy thôi nha thì uh, clip của mình ở đây thôi thì mọi người xem thấy một like một subscribe kênh mình nha và đừng quên ấn ấn đăng ký bật nút chuông mình nha bye bye